Đà Phật cung kính ngưỡng bái bạch trên thầy trụ trì chùa Tịnh Hấp Phước Ân kính bạch chư tôn hiền đức tăng kính thưa quý Phật tử thân mến hôm nay con đầy đủ duyên lành lời đầu xin được chí thành kính dân nhất tâm đốt nén hương phần cho con đảnh lễ niệm ân quý ngài cùng về câu hội nơi đây mượn lời Phật dạy tỏ bài sẻ chia Mong sao viễn cảnh sớm lìa Trời Tây cực lạc bờ kia nguyện về Kính bạch trên Thầy Chứng Minh Kính bạch Chư Tôn Hiền Đức Kính thưa quý Phật tử Lần đầu tiên con được đầy đủ thánh duyên Được sự cho phép của Thầy trụ trì Trưởng ban tổ chức khóa tu Chúng con đến nơi tình thất phước ân này và dù đây là một ngôi tình thất được Thầy cho biết mới thành lập trên 3 năm 3 năm 2 tháng nhưng mà quý Phật tử bước vào đây quý vị thấy một cái khoảng không gian ánh sáng trang hòa và thấy ấm cúng biết giường bao phải không quý vị và con bước vào đây một cái sự thanh thản nhẹ nhàng thì con biết rõ nơi đây có một cái năng lực từ trường của sự tu tập đặc biệt là thầy nơi đây đã dấn thân phụng sự cho đạo Pháp, cho chúng sinh, kiến tạo già lam và hướng dẫn cho quý Phật tử trở về tu học hàng tháng tại tình thất phước ân này. Lời nói đầu tiên, con xin cung kính cúi đầu đảnh lễ vấn an sức khỏe trên thầy cùng chư tôn thiền đức và xin gửi đến quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng lời chào trân kính nhất A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử thân mến, như vừa rồi lời giới thiệu à, của Thầy à, Chúc Lễ, Thầy nói giáo pháp của Đức Phật đã lưu truyền hơn 2.500 năm. Ánh sáng chân lý của Đạo Phật đi đến đâu là giúp cho chúng sanh chuyển hóa những mê lầm để có được sự giác ngộ, lìa xa những đau khổ, xây dựng một đời sống an vui và hỷ lạc tất cả chúng ta dù cách xa Đức Phật hơn mấy nghìn năm lịch sử nhưng ta vẫn còn có đầy đủ phúc duyên nghe được âm vang lời Phật dạy được ghi nhận trong tam tạng thánh điển mà các bậc giáo thọ sư các bậc thiện tri thức thay Phật hoàn truyền hướng dẫn cho chúng ta tu tập khi quý vị đi đến đạo tràng quý vị gác bỏ hết mọi thế duyên trở về đây để học để tu để hiểu được phần nào lời Phật dạy mà ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày sống tốt đời đẹp đạo sống an vui hạnh phúc và nhìn lại nơi đạo tràng tịnh thất phước ân của chúng ta tuy thầy nói mới thành lập nhưng bước vào đây cái phần kiến trúc chúng ta nhìn thấy không phải là kiến trúc như các ngôi tự viện đồ sộ kiến trúc nguy nga nhưng mà quý vị vào đây cảm thấy một không gian vừa sáng vừa mát vừa ấm cúng tất cả tấm lòng của thầy đã gửi gắm hướng về tam bảo hướng về chúng sanh cho nên bằng khả năng của thầy thầy đã kiến tạo ngôi già lam này mục đích làm cơ sở cho quý phật tử trở về đây tu học phật pháp để có thể đền đáp một phần nào công ơn của tam bảo và ân của đàn na tính thí đó là trọng trách của người tu sĩ Phật giáo mong sao quý Phật tử biết rõ được tấm lòng từ bi của thầy đây mà hàng tháng quý vị sắp tấn nhau nhắc nhở nhau trở về tu học khá đông vì sự tu học của quý vị chính là niềm khích lệ đối với những người sứ giả của Như Lai mang trọng trách hoàn truyền chánh pháp thì quý vị càng phát tâm tu học bao nhiêu thì chư tăng chư ni quý thầy quý cô vô cùng quan hỷ và đây là một động lực để giúp cho quý ngài dấn thân trên con đường phụng sự chúng sinh kính thưa quý phật tử khi đủ duyên nghe học giáo pháp thì quý phật tử đây giác ngộ được phần nào sự đời rồi phải không quý vị đời hay là khổ hay là vui vậy quý vị đời là khổ hay là vui khổ mạng sống của con người là vô thường hay là thường còn nhỉ quý vị và dạ, chúng ta có sống hoài sống mãi hay là mạng người ngắn ngủi nhiều quý vị ngắn ngủi đời người ngắn ngủi lắm quý vị ơi mạng sống của con người chỉ trong một hơi thở ra vào chúng ta còn đủ duyên hơi thở còn tiếp nối thì quý vị hãy sống cho có giá trị cho có ý nghĩa nhiều lắm trăm năm cũng một kiếp người ai rồi cũng phải sẽ đi thôi hãy sống sao cho đầy ý nghĩa để buổi xuôi tai miệng mỉm cười thời gian âm thầm lặng lẽ trôi qua giật mình thì mái tóc đã điểm sương nếu không liễu ngộ con đường tử xanh mãi lo dành giật đua tranh thời gian khoáng chốc qua nhanh bạc đầu vô thường chờ hẹn ai đâu buông lung một thuở khổ sầu nghìn thu đó quý vị trong kiếp sống luân hồi miên viễn ta đã cam tâm với thân phận của người lữ khách chịu trôi lăn lên xuống nổi trôi trong ba cõi sáu đường mỗi một lần sinh ra là mỗi một lần đau khổ trong kiếp sống luân hồi đó biết bao nhiêu nỗi khổ đau mà đức phật đã từng dạy rằng dòng nước mắt của chúng sinh chảy ra vì những nỗi khổ đau trong đường sinh tử đó nếu nhóm chứa lại nhiều hơn cả nước trong bốn biển bao la nước trong bốn biển có bao nhiêu nước mắt so ra mới thật nhiều khóc nổi khổ đau đường sinh tử sao ta cứ mãi thả xuôi chiều vậy mà phàm nhân ở giữa thế gian cứ nghĩ rằng mình sống hoài sống mãi không bao giờ chết đi cho nên họ tranh danh đoạt lợi đâu biết rằng thân mạng của con người ngắn ngủi thì có cái gì gọi là trường tồn vĩnh cửu đâu chạy đuổi theo danh lợi tình tiền tranh đua hơn thua được mất ngoảnh nhìn lại thì cuộc đời giống như giấc mộng được mất bại thành bỗng chốc quá hư không thôi quý vị hôm nay chúng ta có cơ, cơ duyên đi đến đạo tràng nghe học Phật pháp hiểu được phần nào lời Phật dạy thì mong sao quý Phật tử đây hãy giác ngộ đời người ngắn ngủi vô thường buông bỏ hết tham muốn dục vọng tranh đua hơn thua để sống một đời sống đạo đức biết phát triển trí tuệ có đủ hành trang tư lương để đời sống hiện tại an vui hạnh phúc và Ngài nhắm mắt xuôi tay giả biệt cuộc đời ta nhẹ nhàng thâm thản ra đi tái sanh về một cảnh giới an lành và hôm nay lần đầu tiên được sự cho phép của thầy trụ trì trưởng ban tổ chức khóa tu tài tình thất phước ân con đến với đạo tràng buổi sáng hôm nay xin mạn phép mượn lời Phật dạy để chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử nơi đây qua đề tài đời người ngắn ngủi sao cứ tranh giành xin mượn đề tài này để chia sẻ cùng với quý phật tử để tất cả quý huynh đệ chúng ta có một cơ duyên lắng lòng nghe lại lời phật dạy và suy gẫm một đời người có cái gì là trường tồn vĩnh cửu đâu có cái gì là bền chắc đâu quý vị từ nơi thân mạng của mình cũng do tứ đại duyên sinh giả hợp cho nên luật vô thường là công lệ xưa nay nương huyễn thân ta chỉ sống tạm cõi trần ai nhân duyên mạng thân tứ đại phải trả về cho tứ đại mà thôi thì tại sao chúng ta cứ mãi tranh giành hơn vua được mất có lợi ích gì đâu ngoảnh nhìn lại thì cuộc đời giống như là giấc mộng được mất bại thành bỗng chốc quá hư không thôi xin thưa với quý phật tử mới ngày nào tuổi còn xuân xanh mày còn thắm nụ cười còn tươi như hoa mùa xuân vào buổi sớm mà giờ đây trên thân của chúng ta tóc đã bạc màu răng nó đã rụng lưng nó đã còng chân nó đau nhức mỏi quý vị biết rõ thân tứ đại này theo cái quy luật vô thường chúng sinh rồi phải bị già không ai thoát khỏi lúc qua căm tàn chúng sinh bệnh tật đa mang không ai sống được bình an mạnh lành chúng sinh cái chết sẵn dành không ai thoát khỏi tự sanh đến kỳ chúng sinh rồi phải biệt ly giả từ tất cả ra đi một mình mang theo gánh nghiệp ba sinh theo ta như bóng theo hình chẳng có tha quý vị ơi vậy mà có một số người ở giữa thế gian họ cứ nghĩ rằng mình sống hoài sống mãi hơn thua tranh giành chạy đuổi theo danh lợi tình tiền bất chấp thủ đoạn tìm đủ mọi cách để chiếm đoạt chiếm hữu chiếm dụng mà đâu biết rằng mỗi ác nghiệp mình gây tạo là một tờ giấy nợ trả hiện đời hoặc ở mai sau vay bao thì trả cũng bao xưa nay nhân quả luật nào nể ai đâu họ vì không tin hiểu sâu sắc về nhân quả cũng như không nhìn thấy rõ vạn pháp vô thường quý vị thân mạng của chúng ta cũng vô thường vì ai trong chúng ta sanh ra có mặt trên cuộc đời này rồi hết tuổi thanh xuân cũng đến hồi đầu bạc mà đến hồi đầu bạc cái tuổi xế chiều rồi thì bệnh tật phát hiện trên thân đủ thứ bệnh hết rồi chẳng mấy chốc tử thần đến nơi đâu quý vị suy gẫm lại coi ngày chúng ta mở mắt chào đời lúc tuổi còn nhỏ đi chạy cùng đường cuối sớm đầu trên sớm dưới chạy nhảy vui chơi đi bún dây thun đi nhảy cò cò sân móng giò sân móng tay lai rai giữa đầu đường xó chợ rồi kết nợ oan gia rồi làm mẹ rồi làm cha rồi làm ông rồi làm bà rồi già rồi bệnh rồi chết rồi lết vô cái hòm phải không quý vị vậy mà có những lúc chúng ta không nhìn ra sự thật ấy có người lại chối bỏ sự thật và cứ nghĩ tưởng rằng mình sống hoài sống mãi trên thế gian xin thưa quý vị phàm hệ có sinh là có tử tử sinh là ải phải đi qua đi mãi nhưng ai đã đến nhà cứ quanh quẩn ba đường cùng sáu nẻo muốn ra thì cần gấp gấp niệm di đà đi quý vị ơi đừng cam tâm với thân phận người lữ khách sống cứ trôi lăn theo danh lợi tình tiền rồi lên xuống nổi trôi trong ba cõi sáu đường quá nhiều đau khổ hôm nay chúng ta có cơ duyên học hiểu được phần nào lời Phật dạy nhận thức sâu sắc đời người ngắn ngủi vô thường quý vị vị Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 vị Lạt Ma đời thứ 14 ngài có một câu nói như sau trong một cái pháp hội ngài mới nói với tất cả các vị Phật tử ngài nói rằng các vị ơi con người ở trên thế gian này cái điều mà ngạc nhiên nhất là khi họ còn trẻ sức khỏe đầy đủ lúc họ còn sống đây họ cứ nghĩ rằng mình sống hoài sống mãi trên thế gian lúc mà nằm trên giường bệnh co tay giật chân sắp chút hơi thở cuối cùng lúc này mới ngộ ra một điều ai rồi cũng phải chết nhưng lúc đó có hối hận ăn năn cũng đã muộn màng bởi vì lúc còn sống cứ danh lợi tình tiền tranh đua được mất đến khi nằm trên giường bệnh rồi lúc đó mới nhìn thấy rõ cuộc đời có cái gì là thật đâu quý vị tất cả chúng ta sanh ra có mặt trên cuộc đời này rồi phải già phải bệnh và phải chết cái tuổi về già đau khổ lắm quý vị ăn không biết ngon ngủ không yên giấc đi đứng khó khăn các căn suy hoại nhà thơ Nguyễn Khuyến đã diễn tả cái nỗi khổ của người về già như sau mái tóc chòm đen chòm lấm đấm hàm răng chiếc rụng chiếc lung lai lèm nhèm bốn mắt tranh màu tỏ khập khển ba chân dở tỉnh sai con người đến lúc tuổi về già rồi thì mái tóc chòm đen chòm lấm đớm nhưng mà con ngồi đây nhìn xuống thì có gì không có lấm đớm mà trắng như tuyết luôn còn hàm răng chiếc rụng chiếc lung lai có vị thì không phải chỉ mới lung lai hay là rụng một hai cái răng mà hăng rớt luôn tức là hết răng rụng sạch hết không còn cái răng nào hết ăn chẳng biết ngon lành vậy hết lèm nhèm bốn mắt trăm mờ tỏ đến lúc tuổi về già rồi trở thành một sinh vật bốn con mắt đó quý vị bởi vì thêm một cặp kiến nữa đeo vào nhưng mà nó còn lem nhem lèm nhèm đâu phải nó sáng tỏ đâu khập khển ba chân dở tỉnh say đến lúc tuổi về già rồi mình trở thành một sinh vật ba cái chân hai cái chân của mình cộng chung với cây gậy chống đỡ nữa mà đi còn khập khển rồi bệnh tật lại phát hiện trên thân có nhiều người đi khám bệnh xong rồi xỉu tại bệnh viện điện thoại về chùa sư cô ơi con mới vừa đi khám bệnh xong cầm cái tờ giấy chẩn đoán bệnh của mình 11 thứ bệnh xỉu liền Thân này là hang ổ chứa nhóm của các thứ bệnh tật mà Trong Kinh Đại Bác Niết Bàn Đức Phật nói rõ điều này Thân này là thân quả báo của các nghiệp Là nơi hang ổ chứa nhóm của các bệnh tật Phàm hãy có thân là có bệnh Chúng ta phải chấp nhận cái quy luật của một đời người là thế đó Rồi không mấy chốc tử thần xuất hiện Lúc này tiền muôn bạc bể cũng bỏ lại hết tường hoa nhà rộng mà làm chi ngọc đụng vàng kho rồi cũng phải bỏ thiếp thuận vợ trinh cũng trở thành đau thương đứt ruột anh nhường em kính vội nên ly biệt suốt đời giả đài mù tối lúa nghe gió bất vi vu thuyền hộ then cài chỉ thấy mây sầu ảm đạm cái đoạn văn vừa rồi là con trích dẫn trong khóa hư lục của vua Trần Thái Tông đối với việc trong bài phổ thuyết sắc thân nhà vua sống trên ngai vàng tuyệt đỉnh nhưng nhờ cơ duyên học hội Phật pháp đã nhìn được một phần nào cái giá trị của cuộc đời nhà vua cho đã thấy rõ cái sự vô thường diễn biến từ nơi mọi sự vật hiện tượng cho đến thân mạng của con người nhắm mắt xuôi tay rồi bỏ lại ráo được cái gì đâu Của trần ta cũng trả lại cho trần Bao nhiêu tội lỗi phần mình lãnh riêng Thân bằng quyến thuộc, vợ chồng con cháu Đông đảo thế nào Nhưng khi tử thần đến rồi Thì cha mẹ ân thâm cũng phải biệt Vợ chồng nghĩa nặng cũng chia ly Tình đời nào khác bầy chim chung nhau ngủ Khi đại hạn đến thời mạnh ai nấy bay đi thôi quý vị mà hết tuổi, tuổi thanh xuân rồi thì đến hồi đầu bạc chúng ta không thể ôm giữ được bóng thời gian cho tuổi xuân tươi thắm mãi không tàn và chúng ta cũng không thể nào làm chủ được cái bản thân của mình mà bảo nó mày không được già mày không được bệnh mày không được chết có được vậy không quý vị ta không làm chủ được nó vì thân này không phải ta ta không làm chủ được nó do ta dai mượn từ nơi các duyên và các duyên hòa hợp tạm gọi là sinh các duyên tan rã tạm gọi là tử là diệt sinh viết ký tử viết quy sinh tử năng kỳ ư nghiệp lực hiệp viết tụ ly viết tán tụ tán mạng tại hồ duyên con người sinh ra ở giữa cuộc đời này sinh viết ký tử viết quy sống gọi là gửi chết gọi là về Sinh tử năng kỳ ư nghiệp lực Việc sinh tử sống chết đó là do nghiệp lực Hiệp viết tụ ly viết tán Nhân duyên hòa hiệp gọi là tụ là sinh Nhân duyên phân ly tan rã gọi là tán là tử Tụ tán mạng tại hồ duyên Hợp hay là tan Sống hay là chết Mạng sống của con người do nơi các duyên mà thôi hiểu được điều đó rồi chúng ta không có chấp vào thân dù cho hôm nay quý vị có chấp thân này là ta bảo vệ gìn giữ cũng không thể nào giữ được đâu quý vị nhưng phàm nhân ở giữa thế gian kho do không nhìn thấu rõ lẽ thật đó cho nên trong cái giả này mà mình cho nó là thật trong cái vô thường mình cho nó là thường còn trong cái khổ đau mà mình cho nó là hạnh phúc an vui nhận khổ mà cho là vui sự điên đảo của phàm phu là thế đó hôm nay chúng ta do thiện căn phước đức nhân duyên gieo trồng trong nhiều đời nhiều kiếp dù sinh ra đời không gặp phật cách phật đã xa nhưng chúng ta còn có được một cái thắng duyên nghe học phật pháp hiểu được phần nào lời phật dạy mong sao quý vị giác ngộ đời người ngắn ngủi chớ có tranh giành tranh giành được lợi ích gì đây quý vị bây giờ con nói qua cái phương diện tranh giành ở thế gian tranh danh đoạt lợi và đối với danh lợi là một miếng mồi ngon nó nhử mình và nó biến mình trở thành một kẻ nô lệ cho nó danh lợi mà chi có ích gì quý vị xét lại coi mới ngày nào lên xe xuống ngựa ăn ngon mặc đẹp nhà cao cửa rộng danh vọng địa vị kẻ hầu người hạ không mấy chốc trắng tay luôn quý vị tán gia bại sản chẳng những như thế dướng dấp nợ nần rồi phải chịu cảnh tù tội có những trường hợp đó cho nên cổ nhân đã gửi gắm chúng ta một lời khuyên rằng đời người ngắn ngủi vô thường Chúng ta hiểu rõ được điều đó Không ai giàu ba họ Cũng như không ai khó ba đời Không ai giàu sang hoài Và sống hoài, sống mãi Cũng như không ai nghèo khó hoài Bởi vì đời vô thường mà Có khi giàu đó rồi nghèo đó Có khi mạnh khỏe đó rồi đau yếu đó Đang sống đó rồi chết đó Chúng ta hiểu được cái quy luật ấy Trong lúc giàu có tiền có bạc không có khinh khi người không có ngã mạng cống cao mà luôn mở rộng cõi lòng ra biết chia sẻ ban tặng niềm vui hạnh phúc đến với tha nhân vì chúng ta biết nhắm mắt xuôi tay cũng bỏ ráo còn sống mà không giữ gìn được chứ đừng nói sau khi chết tiền của tài sản đức phật dạy nó thuộc về năm nhà nó đâu có bền chắc đâu quý vị tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu thân quy tứ đại bổn lai không tài sản nó thuộc về năm nhà đó là nhà nào thứ nhất nhà nước một trận hồng thủy lũ lụt sóng thần cuốn trôi hết thứ hai nhà lửa một trận hỏa hoạn thiêu hủy chẳng còn thứ ba nhà giặc gặp phải giặc trộm và giặc cướp tiêu luôn thứ tư nhà con gặp phải đứa con ăn chơi cờ bạc xì ke ma túy thì gọi là tán gia chi tử đâu quý vị thứ năm nhà vua nếu làm ăn bất chánh hoặc không có người thừa kế tài sản thì nhà nước tịch thu nó đâu có bền chắc đâu còn cái thân này là do tứ đại duyên sinh giả hợp nó không có thật thân này còn không thật thì cái gì là cái của ta cho nên kinh pháp cú câu số 62 đức phật dạy như sau con ta tài sản ta Người ngu thường nghĩ thế Thân này còn không có Con đâu, tài sản đâu quý vị Vậy mà chúng ta không hiểu rõ được đạo lý Không biết vạn pháp trên thế gian vốn dĩ vô thường Đời người ngắn ngủi cho nên mấy mươi năm đừng nói trăm năm quá dài Mấy mươi năm ở giữa cuộc đời này Cứ mãi tranh danh đoạt lợi Ngoảnh nhìn lại Thì công danh cái thế chỉ là màn sương và buổi sớm ban mai phú quý kinh nhân chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng dài chẳng rõ bản lai vô nhất vật công phu luôn uổng một đời ai thiền sư thanh đàm minh chánh trong bài kệ đã khai thị nhắc nhở cho chúng ta biết rõ rằng công danh dù cho cái thế hơn đời chẳng qua cũng chỉ là màn sương và buổi sớm ban mai khi ánh nắng mặt trời vươn lên những hạt xương kia liền tan biến thì công danh ở đời cũng vậy đó quý vị mới ngày nào danh vọng địa vị cái đụng cái tiêu hết rồi mới ngày nào nhà cao cửa rộng kẻ hầu người hạ vinh hoa phú quý nhưng đâu biết rằng cuộc đời này giống như là giấc mộng phú quý kinh nhân giấc mộng dài giàu sang dù cho có làm kinh người chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi người mộng trước kẻ mộng sau chung quy đều là mộng cả người bần tiện ấy là đang trong cơn ác mộng đó quý vị còn kẻ vinh qua chẳng qua cũng chỉ là mộng tốt lành gẫm sự đời nghĩ lại giật mình thế mới biết phù sinh chỉ là mộng ảo từ niên thiếu cho đến khi lão mạo tuy nói rằng trăm năm nhưng mà nó ngắn chẳng đầy một gan bởi vì mạng người chỉ gắn liền với một làn hơi một tấc hơi thì nó quá dài một làn hơi ngắn ngủi tiếp nối giữa hai bờ sinh và tử thế mà chúng ta không ý thức giác ngộ được điều đó cứ nghĩ rằng mình sống hoài sống mãi ở trên thế gian tranh danh đoạt lợi và suốt tháng quanh năm quý vị mở mắt ra mỗi một buổi sáng ban mai bừng dậy trên các nẻo đường từ thành đô cho đến đồng quê từ cao nguyên cho đến đồng bằng quý vị thấy người người tóc nập nhộn nhịp bất vả ngược xuôi chạy theo cái gì danh và lợi chạy theo hai cái đó thôi à cho nên có một câu chuyện con xin mạng phép kể cho quý vị nghe ngày xưa vua nhà đường vua mới đi đến nơi một cái ngôi chùa tên gọi là chùa kim sơn lúc đó thiền sư hoàng bá trụ trì tại ngôi chùa kim sơn vua mới đến nơi viếng cảnh lễ phật được thiền sư hoàng bá mời trên đỉnh tháp cao cho nhà vua ngồi trên đó ngắm con sông dương tử tại vì ngôi chùa nằm gần bên con sông dương tử thì nhà vua ngồi, ngồi trên đỉnh tháp cao nhìn xuống thấy nơi con sông dương tử này thuyền bè ngược xuôi qua lại tấp nập vui tai đẹp mắt và cảm thấy tự hào mình là một vị quốc vương cai trị một đất nước hùng cường dân giàu nước mạnh người dân thái bình an cư lạc nghiệp như vậy hãnh diện tự hào quá cho nên nhà vua mới quay lại mới nói với thiền sư hoàng bá nhà vua nói như sau thưa hòa thượng trên con sông Dương Tử này mỗi ngày có bao nhiêu lượt thuyền bè ngược xuôi qua lại vậy? Thiền sư Hoàng Bá mới vuốt nhẹ cái tăng bào của mình Khiêm tốn trả lời Muôn tâu bệ hạ Trên sông Dương Tử này hàng ngày có hai lượt thuyền bè ngược xuôi qua lại Nghe xong rồi nhà vua mới quay lại nhìn Cái ông lão hòa thượng này ông nói gì vậy? Hiện tại bây giờ chính mắt mình thấy trên 100 con thuyền ngược xuôi qua đại mà hỏi ông ta mỗi ngày có bao nhiêu lượt thuyền bè qua lại thì ông ta nói có hai là sao đang suy nghĩ như vậy thì nhà vua mới nói trẫm thấy bây giờ là hơn con 100 con thuyền mà sao hòa thượng nói có hai hòa thượng nói vậy là có ý gì thì thiền sư hoàng bá mới trả lời muôn tông bệ hạ đúng vậy như bệ hạ đã thấy, hiện tại bây giờ đã có hơn 100 con thuyền ngược xuôi qua lại. Nhưng sở dĩ bần tăng nói có hai là bởi vì dù 100 con thuyền, 1.000 con thuyền hay hơn thế nữa thì nó cũng chỉ đi có hai hướng, đó là hướng danh, hướng lợi mà thôi. Phải không quý vị? Lúc này nhà vua hiểu được ý của thiền sư Hoàng Bá nói gật đầu đúng vậy chỉ có hai chỉ có hai mà thôi quý vị nhìn ra giữa biển đời mênh mông người người nhộn nhịp tấp nập ngược xuôi vậy đó mà đi có hai hướng thôi à quý vị hướng gì danh lợi mà con xin hư quý vị được danh thì mất lợi được lợi mất danh mà có lợi có danh đầy đủ đi nữa rồi sao nữa quý vị danh lợi phù hư giả ảo thấy đó rồi mất đó quý vị ơi Câu nói một cái câu chuyện mà được danh mà mất lợi nè Hay là được lợi mất danh nè Ngày xưa có một vị quan nọ Ông quan nổi tiếng rất là thanh liêm Ông ta sống một đời sống giản dị Biết tiết chế bản thân mình Và không bao giờ ăn hối lộ của ai Dù là một món quà nhỏ Ai đem đến tặng cũng từ chối khước từ Sống một đời sống thanh liêm như vậy Người đời họ tán dương ca ngợi cái hâm danh của diệu quan này được lan truyền ra rộng rãi ai cũng biết đến một hôm diệu quan này xử một cái vụ kiện giúp cho người đó thắng kiện ông ta mới đem một cái lễ phẩm đến để tặng cho quan quan khước từ cái ông ta mới hỏi bẩm quan xin quan cho biết quan tuổi gì vậy cái ông quan ông mới nói thiệt tôi tuổi tý hỏi bẩm quan sinh nhật của quan là ngày nào cái ông quan nói ngày rằm tháng giêng cái đúng ngày rằm tháng giêng cái người mà thắng kiện đó nhớ ơn ông quan này cho nên mới làm một con chuột bằng vàng đem đến để trong cái hộp nhỏ tặng cho ông quan và nói rằng bẩm quan hôm nay là ngày sinh nhật của quan chúc mừng sinh nhật tặng món quà đến quan thì ông quan này không có lý do gì mà khước từ tại vì mình đâu có ăn hối lộ đâu mà cái này là sinh nhật của mình bạn bè đến tặng quà cho mình chúc mừng sinh nhật của mình mà ông quan ông mới nhận cái món quà sinh nhật của người ấy tặng khi đem về phòng mở các gói quà sinh nhật ra thì ông quan ông ngồi ông cứ đấm ngực ông tức tức mãi tức mãi không ngủ được suốt đêm hôm đó quý vị có biết tại sao không ông quan chắc lưỡi hít hà ông nói rằng tức ơi là tức ngu ơi là ngu mình đâu có ăn hối lộ gì đâu sinh nhật của mình người ta tặng quà mà phải biết ổng tặng quà cho mình món quà sinh nhật mình nói thiệt với ổng là mình tuổi tí mà phải biết ổng tặng cho cái món quà đúng ngay cái tuổi của mình bằng vàng thì lúc đó mình đâu có nói mình tuổi tí làm chi mà mình nói mình tuổi ngọ tức là tuổi con ngựa thì bây giờ mình có con ngựa vàng có đâu chuột bằng vàng có chút xíu rồi à. hoặc là mình nói mình tuổi sủ mình tuổi con trâu hoặc là mình nói tuổi tuổi con cọp tuổi dần tại vì mình không biết ông này ông có ý gì ông hỏi mình tuổi gì thì mình thiệt tình mình nói mình tuổi tí ai ngờ đâu ông tặng cho mình món quà sinh nhật đó là con chuột bằng vàng cái ông tức trên đời này được cái danh thì phải mất cái lợi thôi à quý vị ơi mà nếu mà có lợi thì nó mất cái danh nha có nhiều người chỉ biết lợi dưỡng thôi à sống một đời sống bất chấp thủ đoạn nhưng mà đâu biết rằng trong năm bia đá vẫn mòn ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ đó quý vị dù rằng người đó đã mất đi rồi mà cái tên tuổi vẫn để lại đời nhưng mà mất đi rồi cái tiếng xấu vẫn để lại đời cho nên chúng ta thấy có danh có lợi ở đời này quả thật là một điều khó mà nếu có được rồi sao nữa quý vị nhìn lại đi biết bao nhiêu người họ có danh có lợi rồi ngoảnh nhìn lại đùng một cái thôi xa cơ thất thế suy sụp không còn cái gì nữa hết danh cũng mất mà lợi cũng mất luôn thì lúc này có người chịu đựng không nổi chỉ còn cách nhảy lầu tự tử mượn một liều thuốc để kết thúc mạng sống của mình bởi vì họ không chấp nhận sự thật này quý vị ơi nhưng chúng ta là người học Phật khác hơn quý vị biết rõ danh lợi không có lợi ích gì cả càng cao danh vọng càng dày gian nan còn gì tài lợi đó mà mình biến mình trở thành một kẻ nô lệ cho tài vật tiền biết xài thì đồng tiền đó hiền giống như là Phật Tiền chẳng biết xài tiền giữ như là ma Phật ma chỉ tại người ta chứ tiền với bạc vốn là vô tri nghe quý vị Trong bài kệ chiếu thân của tuệ trung thượng sĩ Ngài có viết như sau Xém đầu dập tráng mãi đua chen Năm bảy mươi năm kiếp ngựa hàng Ví thực bạc siêu ngoài thói tục Một lần buông xuống một lần lên Đã mấy mươi năm ở giữa cuộc đời này chạy theo con đường danh nẻo lợi đầu của chúng ta phải xém trán của chúng ta phải dập cho nên nói xém đầu dập trán mãi đôi gian năm bảy mươi năm cam tâm làm kiếp trâu ngựa để nô lệ cho danh cho lợi không lợi ích gì đâu quý vị ơi nô lệ cho nó đó nó sai sử mình nó biến mình trở thành một cái tên đầy tớ cho nó mà được cái gì năm 70 năm kiếp ngựa hèn, ví thực bọt bạc siêu ngoài thói tục một lần buông xuống là một lần lên đã từng ham muốn phải long đong ném quách mà ra giữa bụi hồng buông thõng bờ kia mới lên phật tổ một lần buông xuống một lần xong nhưng mà nói buông danh buông lợi khó lắm quý vị đừng nói ai xa lạ phật tử mình thôi nha phật tử mình thôi biết ăn chay biết niệm phật biết đi chùa biết vạn pháp vô thường biết mạng người ngắn ngủi tôi không hơn thua tranh đua giành giật với ai cả nhưng mà ở trong nhà của mình gia đình của mình mình là gia chủ nha mình là chủ của nhà đó mình đứng tên tất cả sổ hồng sổ đỏ hoặc là đứng tên hộ khẩu thì ai làm gì cũng phải hỏi ý tôi à nha không hỏi ý tôi là không có được tại vì tôi là chủ của nhà này mà cái đó cũng thuộc về cái danh nữa đó quý vị rồi sao nữa quý vị ai khen vui mừng mà ai chỉ trích chê bai là ăn không ngon ngủ không yên thì cái đó không phải là cái tâm tham cầu danh thì đó là cái gì nhưng mà chúng ta lại quên một điều rằng ở trên đời này cao người ta cũng có thể chê là ngỗng thấp người ta cũng có thể bảo là lùn béo chê béo trục béo tròn gầy chê xương sống xương sườn lồi ra sao người ta cũng nói được hết quý vị mà nếu chúng ta sống mà vướng kẹt vào những lời thị phi khen chê của thiên hạ đó thì chúng ta không bao giờ có được một sự bình an hạnh phúc đâu quý vị phải làm chủ lấy chính mình đừng ưa thích ham chuộng cái lời khen mà bị người ta lừa mình không hay đó nghe quý vị người ta chỉ cần dùng những lời ngọt ngào vua nịnh thôi là mình nghe mình khoái chí rồi cho nên quý vị nhìn thấy cái hũ đường hũ mật phần đông phần nhiều thì những con ruồi những con kiến chết trong đó mình cũng chết vì những cái lời khen bởi vì sự háo danh mà ra chúng ta nghe lại lời phật dạy ở trong con kinh tứ thập nhị chương ngài dạy như sau Người chạy theo tình dục để mưu cầu thanh danh Thì chẳng khác nào như là người thắp lên một nén hương Mùi hương kia ta chưa ngửi được Mà nén hương nó đã tàn rồi quý vị Con kính khuyên quý vị Một người biết tu học Phật Pháp Không tham cầu danh vọng địa vị chẳng Ta chẳng là gì cả ta chỉ là một hạt bụi nhỏ ở trong vũ trụ bao la mình chỉ là một hạt bụi nhỏ dù cho hôm nay quý vị có phát bồ đề tâm tu hành tạo nên công đức phước đức nhiều nhưng quý vị ví mình chẳng khác nào như những thứ rác rến so với các bậc hiền thánh mình chẳng được gì đâu quý vị để xả bỏ cái tâm chấp ngã để xả bỏ cái tâm chạy đuổi tìm cầu theo danh vọng theo địa vị và đối với lợi dưỡng ở thế gian cũng vậy quý vị nhìn thấy đó có biết bao nhiêu người vì tài lợi cho bản thân mình mà bất chấp thủ đoạn tạo tác vô lượng vô biên tội và nghiệp nhưng mà tiền của tài sản đó nó vô thường nó ở tay người này mai nó ở tay người khác đừng nô lệ cho nó đừng để cho nó sai sử mình nó biến mình trở thành một loài ngạo quỷ quý vị ơi có nhiều người họ tuyên bố một câu trên đời này không có tiền lấy gì sống tại quý thầy quý cô ở trong chùa quý thầy quý cô nói vậy nhưng mà ở trong chùa cũng phải xây dựng cũng phải có tiền phải không quý vị nhưng mà đồng tiền đó phải là đồng tiền ý nghĩa chứ không phải nếu mà quý phật tử đem tiền của vật chất đem đến đây để cúng dường mà không có lòng tôn trọng cung kính đối với tâm bảo thì xin thưa quý vị chư tăng chư ni quý thầy quý cô cũng không đón nhận đâu do tấm lòng tính kính của quý vị hiểu được cái giá trị lợi ích của việc phát tâm bố thí cúng dường đem lại lợi ích cho bản thân mình cũng như biết rõ tam bảo là hải đảo bình an là nơi nương tựa vững chắc cho tất cả chúng sinh quý vị phát khởi niềm tin đối với tam bảo mà phát tâm phát nguyện đem tài vật đến cúng dường hộ trì tam bảo với tấm lòng tịnh tín của quý vị thì chư tăng chinh ni mới đón nhận còn nếu quý vị không có cung kính mà đem đến rồi cái bắt quý thầy quý cô phải à, phải đối xử với tôi tốt và phải làm sao trước mọi người phải nể nang tôi phải coi tôi trọng vọng hơn các vị khác cái kiểu này quý thầy quý cô không dám nhận đâu quý phật tử ơi và mình với cái tâm đó thì cũng không có phước nhiều đâu cái phước nó quan trọng liên quan đến cái tâm lượng của chúng ta cho nên quý phật tử biết không ngày xưa có một cái vị phật tử đi đến nơi đạo tràng của thiền sư thành chuyết nhìn thấy cái ngôi đạo tràng thì nhỏ hẹp mà phật tử số lượng về tu đông quá còn ngồi ngoài sân cái ông ta bước vào bên trong trước mặt mọi người cái ông ta quỳ tác bạch kính bạch hòa thượng hôm nay con phát tâm cúng dường 300 lượng vàng để cho hòa thượng mở rộng đạo tràng xây dựng chỗ cho phật tử về đây tu học xin hòa thượng hãy tiếp nhận và để cho con gieo trồng giống phước và con nói con làm liền cũng để ngày mai vô thường đến làm sao cái ông ta mới về lấy 300 lượng vàng đây cũng là tài sản cả một đời ông dành dụm ông đem đến ông mới đặt trong cái khai đàng hoàng đẩy cái khăn lên đội trên đầu của mình bước vào bên trong và thỉnh hòa thượng thành thuyết chứng minh cho con trong lời tắt bạch ông mới nói kính bạch hòa thượng chúng con cung kính nghe rằng Phước nào bằng phước cúng dường Chư Tăng thay Phật hoàng dương pháp màu Tam tôn bác nói nhịp cầu Chúng sinh kính ngưỡng cúi đầu quy y Với lòng tôn kính đối với ba ngôi cao cả Hôm nay con phát tâm cúng dường Tam Bảo một 300 lượng vàng Và xin Hòa Thượng hãy tiếp nhận Doãn nạp lễ phẩm cúng dường hôm nay Để giúp cho con tạo được Tạo được phước lành Xây dựng đạo tràng cho Phật tử về đây tu cho con có phước thiền sư thành chiết nghe xong rồi mới thỉnh lên ba tiếng chuông thỉnh tiếng chuông thứ nhất cái ông ta nhìn vậy nè thỉnh tiếng chuông thứ hai ông ta nhìn lại thỉnh tiếng chuông thứ ba vị cư sĩ mới hỏi bạch hòa thượng đây là 300 lượng vàng mà con đã cả một đời chắc chiêu dành dụm đổ mồ hôi sôi nước mắt vừa rồi con đã dâng lời tắt bạch xin hòa thượng doãn nạp dùm chẳng lẽ hòa thượng không có một lời cảm ơn sao hòa thượng thiền sư thành chiết mới nghe xong rồi nói hồi nãy ông nói như thế nào ông nói ta hãy từ bi doãn nạp lễ phẩm cúng dường để cho ông tạo phước thì vậy thì ai cảm ơn ai hôm nay ta nhận đây là làm phước giùm ông vậy ai cảm ơn ai vậy vị cư sĩ dập đầu lại xuống con cảm ơn hòa thượng chứ không phải hòa thượng cảm ơn con nha mà nếu quý phật tử làm mà háo danh cầu danh muốn cho mọi người biết được, được tên tuổi của mình mình là mạnh thường quân thì quý vị vướng kẹt vào cái đó có khi mình phiền não và phước ít lắm quý vị như khi xưa triệu vương hay đi đến chùa của thiền sư triệu châu mỗi khi lễ phật xong rồi còn cúng dường để hỗ trợ cho chư tăng nơi đây an tâm tu học thế mà mỗi lần triệu vương đi đến nơi thì thiền sư triệu châu ít khi ra đón tiếp làm cho cái vị quan cận thần heo hầu triệu vương á, trong lòng rất là bức xúc ông hòa thượng này vua đi đến chùa của ông ta để cúng dường vậy mà ông ta không ra đón tiếp ông ta tưởng ông ta là ai vậy qua ngày hôm sau vị quan cận thần vì bức xúc quá cho nên muốn tiền trảm hậu tấu trước bắt tội ông ta chặt đầu thiền sư triệu châu đi rồi về mới bạch trình lên vua sao Ông ta mới vừa đến ngay chùa thì gặp thiền sư Triệu Châu đứng ở ngoài cổng đang đón chào Ông ta mới hỏi Thưa Hòa Thượng, hôm qua Triệu Vương đi đến nơi sao Hòa Thượng không ra đón tiếp Bữa nay Hòa Thượng đón khách quý nào mà Hòa Thượng ra ngoài cổng đón chào vậy? Thiền sư Triệu Châu mới trả lời Trong đạo tiếp khách thì đạo lý tiếp khách của nhà thiền chia ra làm ba hạng khách Hạng khách thứ nhất là thượng khách hạng khắp thứ hai là trung khắp hạng khắp thứ ba là hạ khắp đối với hạng thượng khách đây không phải là khách xịn khách sợp khách giàu khách có tiền mà đó là hạng khách có tâm hồn cao thượng cần cầu học hỏi phật pháp đối với hạng khách này thì ta không cần ra ngoài để đón tiếp đâu chỉ cần nằm ở trên giường dùng cái bản lai thanh tịnh tức là dùng cái bản tâm thanh tịnh của mình đó đón tiếp họ được rồi hạng người mà có cái tâm hồn cao thượng cần cầu Phật pháp thì họ tha thiết cần cầu học hỏi chánh pháp họ không có bắt lỗi bắt phải đâu còn đối với hạng trung khách thì cách khách vừa vừa đó phải mời họ ra nhà khách tiếp đãi đàng hoàng còn đối với hạng hạ khách đó là khách hạng bé thì phải ra ngoài cổng để đón chào nếu mà không ra ngoài chọc cổng để đón để cung nghinh cái hạng hạ khách này thì hạ khách đó sẽ sân sân giận phẫn nộ giống như hôm nay ta ra ngoài cổng chính là ta ra đón ông đó ông ơi ông biết ông thuộc hạng khách nào rồi chưa khách nào quý vị hạ khách khách hạng bét đó quý vị ơi vậy thì quý phật tử chúng ta nghe cái đạo lý tiếp khách của thiền sư Triệu châu Mình muốn mình làm thượng khách hay là hạ khách vậy? Thượng khách hay hạ khách? Thượng khách thì đừng chấp với việc Làm với một bản tâm vô tư Đóng góp cho tâm bảo mà không muốn mong cầu Ai đó biết ơn mình Tại vì mình làm mình hưởng chứ không ai hưởng đâu Mà mình phải cảm ơn các vị đã tạo điều kiện cho mình có một cơ duyên để làm phước nghe quý vị Không có cầu cái danh cái tiếng để làm chi mà cái hư danh đó nó không có thật mà nếu có được cái danh đó đi nữa thì quý vị chỉ hưởng được cái gì cái dương đức chứ không phải là cái âm đức mà nếu mà làm với một bản tâm vô tư không cầu ai biết đến cái đó cái âm đức đó quý vị tuy nó mờ mờ bên trong nhưng mà nó lâu dài nó không có mất phước nhiều lắm công đức cũng nhiều rồi ờ, mong sao quý phật tử đừng có ham danh háo lợi cũng như là giữa cuộc đời này cũng vì danh vì lợi mà gia đình thôi nha bây giờ có nói giữa gia đình anh chị em với nhau vợ chồng với nhau mà cũng chỉ vì tranh giành mà đưa đến cái cảnh đổ vỡ hạnh phúc gia đình khổ đau cho tất cả như có một gia đình nọ ông cha ông có tổng cộng bốn đứa con ba trai và một gái quý vị ông mới chia cho các con của ổng mà ông chia như sau trong cái tờ di chúc ông để lại ông chia ông nói là ông có ba chục công đất thì cho ba đứa con trai không cho con gái con gái là con của người ta nó có chồng nó về gia đình bên chồng nó ba đứa con trai mỗi đứa 10 công có 17 con bò thì ông lập tờ di chúc ông chia đứa con trai lớn thứ hai đó thì hưởng được một phần hai số bò Đứa con trai thứ ba hưởng được một phần ba số bò Đứa con trai thứ tư là hưởng được một phần chín số bò Trong tờ di chúc ông để như vậy Mà ông có 17 con thôi Ông cha mới vừa trút hơi thở cuối cùng Còn năm đó Ba đứa con trai của ông ta Nó giành ăn, nó chửi lộn với nhau Nó cãi với nhau xong rồi đâu phải vậy đâu Chén, bát nó bay dèo dèo bởi vì nó đập đồ nó phá nhà chia không đồng đều bởi vì 17 con bò nó lẻ cho nên nó chia không có công bằng cái người anh thứ hai mới nói với hai đứa em của mình ba theo tờ di chúc ba chia tao một phần hai số bò mà 17 con bò là một phần hai là tám con rưỡi tụi bay nhường cho anh hai mày luôn chín con đi cái hai đứa em nó nói anh nghĩ sao nội một phần anh thôi hết phân nửa số bò rồi mà anh còn chưa vừa lòng tham gì mà tham dữ vậy tám con rưỡi là tám con rưỡi chứ không có chín con gì hết rồi theo tờ di chúc thì đứa con trai thứ ba hưởng được một phần ba số bò Nếu 18 con thì một phần ba mới là mới là sáu con Bây giờ có 17 con một phần ba là có năm con mấy Thì người người thứ ba này mới nói anh hai với thằng tư cho tôi luôn sáu con đi không lẽ năm con mấy cắt đem con bò cắt ra sao cho tôi sáu con luôn cho nó chẳng cái người anh hai nói mày em nhường cho tao mắc gì tao nhường cho mày rồi cái người em út nói tôi là chịu thua chịu thiệt nhất cho nên năm con mấy là năm con mấy cứ cắt ra mà chia rồi chiếu theo tờ di chúc thì đứa con trai thứ tư đây hưởng được một phần chín số bò nếu 18 con một phần chín số bò mới là hai con mà 17 con thì nó có một con mấy thôi cái người em thứ tư này mới nói thôi thì hai anh nhường cho tôi luôn hai con chẳng đi chứ bây giờ có một con mấy không lẽ đem con bò chặt ra mà tôi là người chịu thua chịu thiệt nhất út mà phải chịu thua anh này, hai anh hưởng nhiều hơn mình rồi nhưng mà hai người anh không chấp nhận tụi bay không nhường cho tao mắc gì tao nhường cho tụi bay cứ vậy đó mà cãi lộn đập lộn với nhau xong cái ông hai ở hàng xóm ông mới bước qua ông mới nói tụi bay ba bay cái xác chết còn nằm đó chưa có lạnh nữa nha. mới trút hơi thở cuối cùng chưa có lạnh người nữa mà tụi bay dành ăn cãi lộn đánh lộn đập lộn kiểu này ba bay làm sao có thể ăn lòng xuôi tay nhắm mắt được thôi thì bây giờ tụi bay đưa tờ dây di chúc ra đây tao đứng tao chia cho nhà tao nuôi có một con bò một thôi tao tặng luôn cho tụi bay cho nó chẳng 18 con cho nó dễ chia rồi ông dẫn con bò qua cái ông tặng luôn nha cái ông nói đưa tờ dây chúc đây cái ông đọc lên nói ba bay để cho cái thằng hai một phần hai số bò bây giờ đã 18 con rồi mày lấy ra chín con đi tức là phân nửa số bò cái người anh hai cười te té thấy chưa thấy bắt hai công bằng ghê chưa tao lấy chín con mà tao nói tụi mấy không chịu không chịu nhường dành ăn không nhường cái lấy ra chín con chiếu theo tờ di chúc thì ba tụi đây để lại cho thằng ba đây là một phần ba số bò vậy thì 18 con rồi một phần ba mày lấy ra sáu con cái cậu thứ ba này dẫn ra sáu con bò miệng cười tấm ta tấm tét nha nó bác hai công bình vô cùng luôn cảm ơn bác hai nha rồi chiếu theo tờ di chúc thằng con trai út đó thì mày hưởng được một phần chín số bò bây giờ đã đủ 18 con rồi thì một phần chín số bò mày lấy ra hai con đi cậu ta cũng vui vẻ cười dẫn ra hai con thì người con trai lớn là chín con người con trai thứ ba là sáu con là 15 thằng úc hai con là 17 còn dư lại con trả lại cho tao tụi bay ba bay tính toán quá là chi ly quá là có ba bay làm một cái bài toán mà chia ra chia ra rất là công bằng mà tại vì tụi bay ham ăn dành ăn cho nên tụi bay mới như vậy ông ta sắp xếp rồi ông ta chia đang vậy còn dư lại con bò rõ ràng 17 con đúng 17 con thì trả lại cho tao con bò đó tại sao mà anh em tụi bay lại dành ăn mà đánh lộn như vậy cho nên con kính gửi lời khuyên qua câu chuyện này con cháu tự có phước phần đừng vì con cháu lo gần lo xa của tiền vốn thiệt năm nhà nào đâu bền chắc sao ta phải bận lòng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 còn đối với con cháu của mình nó tự có phước phần của nó sách nho có dạy như sau tích thơ dĩ vi tử tôn tử tôn vì tắc năng độc tích kim dĩ vi tử tôn tử tôn vì tắc năng hữu bất như tích âm đức ư minh minh chi trung trường cũ chi kế nếu quý vị chứa sách để cho con cháu con cháu của mình chưa chắc gì nó đọc đâu quý vị nếu chứa vàng chứa tiền để cho con cháu con cháu của mình chưa chắc gì nó biết giữ gìn chi bằng chúng ta tích chứa cái đạo đức ở đời tuy nó mờ mờ bên trong nhưng mà nó lâu dài nó không có mất quý vị ơi còn để lại tiền của tài sản cho con cho cháu mình nó nghe là một mối hiểm họa nó dành ăn nó tranh giành dữ lắm nó còn không có nghĩ đến thâm tình gì đâu quý vị cách đây không xa ở tại hồng ngự đó quý vị có một gia đình nọ cha mẹ mất cũng để lại tài sản chia đồng điều cho hai anh em có hai người con thôi chia xong gia tài rồi cái người em có tiền mới nhờ địa chính đến đo đạt phần đất xong rồi cấm ranh cái xây một cái hàng rào chắn ngang qua đó sau khi cái hàng rào được xây dựng xong rồi thì người anh qua nói mày lấn qua tao mấy tấc rồi đập cái hàng rào làm dữ lắm hai anh em làm dữ lắm gây gỗ với nhau rồi cái người anh dắt búa ra đập đập được mấy cái người em nói ông mà đập cái hàng rào này tôi qua tôi phá nhà ông làm một trận tơi bời luôn ai can cũng không được chính quyền phải tham dự để giải quyết khi mà giải quyết nhờ địa chính đến đo đạt đàng hoàng thì cái chỗ này thì người em có lấn qua mấy tấc nhưng mà cái chỗ kia thì nó bị hẹp mấy tấc thôi bù qua chế lại thôi công bằng thôi hai anh em nhiêu đó là được rồi chắn ngang cái hàng rào cái chỗ này thì nó lấn qua nhưng mà chỗ kia nó hụt lại thì người ta mới giải quyết như vậy là cái hàng rào cũng là hợp lý cái người em được thắng người anh thua sau khi người anh thua rồi cái một buổi chiều nọ gia đình của người em hai vợ chồng với đứa con gái đang ngồi ăn cơm người anh mua một chai axit đó quý vị đi thẳng vô tạt một cái vô mặt người em tổn thương 95% đưa đến bệnh viện tử vong còn cô vợ thì bị nát cái bụng còn đứa con gái của người em cái mặt nó nát hết luôn để rồi đưa đến cái cảnh người chết người ngồi tù có đáng hay không quý vị cũng vì tranh giành mà ra nếu chúng ta hiểu được cái đạo lý đời người ngắn ngủi vô thường có cái gì bền chắc đâu sống ngày nay khó bảo đảm được ngày mai thì chúng ta sẽ buông bỏ hết hơn thua tranh đua đó quý vị còn nếu mà chúng ta cứ mãi tham muốn tìm cầu cái gì cũng muốn dành về phần mình cho được lợi mà nếu được thì sao giữ được bao lâu quý vị 70 tuổi đời nay đã khó sống trăm năm có được mấy người dẫu rằng trăm tuổi được thôi nhưng nhịp cầu sanh tử ai rồi cũng phải bước qua trong biển khổ ái hà bơi lội kể biết bao nhiêu nỗi thăng trầm cứ tranh cứ giành với cuộc sống trăm năm nào càng hơn càng chát móng mầm vô minh võn vẹn kiếp phù sinh chỉ có thế máy hợp rồi giữa bể trần lao nhắm nhô sóng vỗ ba đào tử thi tán liệm giữa màu cỏ xanh bao tuấn kiệt hùng anh một thuở chung cuộc rồi cũng chỉ mớ xương tàn nghìn hưu ăn giấc mộng vàng bên bờ xuân phủ quyện làng gió reo nay giác ngộ ta bước theo chân phật phát đại tâm chân thật tu hành một đời buông xả hư danh nhất tâm niệm phật lạc thành an vui nếu mà quý vị giác ngộ được sự đời ngắn ngủi vô thường không có tranh đua hơn thua kẻ hơn được cái gì thêm các oán thù người thua tức ăn ngủ không có yên đức phật khuyên chúng ta hơn thua buông xuống hết mới có được một giấc ngủ an lành nếu quý vị muốn sống một đời sống bình an hạnh phúc buông bỏ đừng hơn thua tranh đua giành giật để làm gì rồi có người hơn thua từng lời nói ai nói hơn mình một câu là tức chịu không nổi tối đêm hôm đó là lăn lộn trên giường suy nghĩ để dùng những cái câu nào nó ác độc hơn để nói cho người ta cho người ta nghe xong rồi trào nước mắt ra nghe xong rồi giống như là dao mà nó cắt từng khúc ruột như vậy mình mới thỏa mãn vừa lòng ư trong lúc chúng ta hơn thua tranh đua lòng sân giận phẫn nộ đó nó mở ra trăm ngàn cửa nghiệp trước tạo thêm cái oán kết mà thôi và bản thân mình tự làm khổ não cho chính mình đâu quý vị nghĩ coi nếu mà mình còn cái tâm hân thua tranh đua nữa nha mình có ngủ yên hay không ăn có ngon hay không quý vị ăn không ngon mà ngủ không yên giấc luôn đó và con kể câu chuyện cho quý vị nghe có một lớp học nọ bữa đó thầy giáo giờ ra chơi cái thấy các em học sinh nó tràn ra ngoài mà sao nó bu lại nó tụ tập lại rồi nó nói một cái cậu bé học sinh nhỏ đó nó nói ê cái thằng ngu cái thằng ngốc mày ngu mày ngốc mày học lớp 5 mà tao thấy mày ngu quá đi mày ngốc quá đi mày là một đứa ngu xuẩn nhất trên đời không ai ngu bằng mày nghe các bạn mà cứ chỉ trích và nói cái cậu bé học sinh kia là ngu là ngốc mà nó cười hề hề nó không có giận gì hết nó cười hề hề cái thầy giáo mới bước đến mới nói các em tại sao các em lại đối xử với bạn mình như vậy tại sao mắng bạn mình là ngu là ngốc như thế các em phải bước đến xin lỗi bạn liền cái đám học sinh nó nói thầy ơi cái thằng này nó ngu lắm nó không biết gì đâu chửi nó vậy mà nó ngồi nó cười đó thầy mà nó ngu kinh khủng lắm cái thầy giáo mới hỏi bạn sao mà các em lại nói bạn là kẻ ngu kẻ ngốc cái minh đứa trẻ đó nó mới trả lời nói thưa thầy tụi em đưa ra một cái tờ giấy 50 ngàn và một tấy tờ giấy 5 ngàn tụi em đưa ra cái tụi em nói tao cho mày một tờ đó mày lấy đi cái nó lấy 5 ngàn thầy mà đưa ra tờ giấy 500 với 50 ngàn thì nó lấy 50 ngàn nó không có biết lớn biết nhỏ nó biết cái nào giá trị cao thấp gì hết đó nó ngu kinh khò hồn lắm thầy ơi đâu thầy thử thử coi cái ông thầy nghe nói vậy mới móc túi ra hai tờ tờ 50 ngàn với tờ 5 ngàn ông thầy mới đem lại nói nè em thầy tặng cho em một tờ em cứ chọn lựa đi một tờ thôi cái nó rút tờ 5 ngàn cái đám học sinh nó cười rần lên nó nói thầy thấy nó ngu kinh hồn không Em thầy nói em học lớp mấy đứa bé trả lời em học lớp 5 em học lớp 5 vậy chứ 50 ngàn và 5 ngàn em biết cái nào lớn nào nhỏ không nó nói 50 ngàn lớn 5 ngàn nhỏ cái thầy mới hỏi nếu em biết 50 ngàn lớn 5 ngàn nhỏ tại sao thầy cho em một tờ em không lấy 50 ngàn em lấy 5 ngàn chi bạn nó nói em ngu đứa bé này nó mỉm cười nó trả lời nó nói thầy ơi nếu mà em lấy cái tờ giấy 50 ngàn cái giá trị cao hơn thì bạn nó đâu có đố em hoài thầy biết không ngày nào bạn nó cũng đem tiền đến nó đố em cho nên em lấy 5 ngàn 5 ngàn mà em có tiền em xài em mua kem em ăn hoài à thầy nhờ vậy mà ngày nào em cũng có tiền em mua kem em ăn hết đó thầy ơi đứa bé nó vừa trả lời xong vậy cái ông thầy ông quay lại ông nói với đám học sinh ông nói ai ngu biết liền phải không quý vị vậy ai ngu vậy đứa bé này nó có ngu không bạn nó nói nó ngu nó cũng cười nó nó ngốc nó cũng cười đưa tiền ra nó rút đồng tiền nhỏ vậy mà ngày nào cũng có người đến đố nó hoài cho nên nó có tiền ăn kem hoài mà nếu nó lấy cái tờ giấy 50 ngàn ai dám đố nó phải không quý vị cho nên nó nói nếu mà em lấy cái tờ giấy giá trị cao hơn bạn nó nói em không thì nó đâu có đố em hoài chính vì em lấy cái tờ giấy giá trị nhỏ hơn cho nên ngày nào cũng có người đến để đố em và cho em em có tiền ăn kem hoài à thầy ơi ai ngu ai khôn biết liền à quý vị chúng ta phát tâm tu học phật pháp tin hiểu sâu sắc về nhân quả hiểu được cái giá trị của cuộc đời này không phải tiền muôn bạc bể nhà cao cửa rộng danh vọng địa vị mà nó làm nên nhân cách của một con người đâu quý vị mà nhân cách của con người chính là gì chính là đạo đức và trí tuệ đó quý vị mong sao quý phật tử hiểu rõ được điều này nếu hoa nó thơm là nhờ nhụy của nó con người giá trị ở mặt đạo đức trăm năm bia đá vẫn mòn ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ mong sao quý vị luôn sống một đời sống đạo đức và luôn luôn lúc nào cũng buông xuống hết sự tranh đua hơn thua phải quấy được mất để đời sống hiện tại niềm vui luôn có mặt hạnh phúc luôn đón vào huynh đệ chúng ta quyết tâm cùng nhau y theo lời Phật dạy thực hành nếp sống tốt đời đẹp đạo để không uổng phí một kiếp người quý vị ai hơn thua để họ ở lại cõi ta bà đi ta nhất tâm niệm phật để ta thưởng hoa miền cực lạc quý vị biết không ngày xưa đức thế tôn của chúng ta không phải đi đến đâu cũng được mọi người quan nghênh chào đón lót chiếu bông trải đường cho ngài đi đâu mà ngài gặp rất nhiều chướng ngại bởi ngoại đạo phá hoại thậm chí đệ tử của ngài là đề bà đạt đa còn phá hoại ngài chứ đừng nói là ngoại đạo có lần ngài đi vào thành khất thực ông bà la môn ông đi theo sau ông dùng những lời thóa mạ đức phật mà thô tục chửi rủa nhưng mà đức thế tôn vẫn thản nhiên à cái ông ta chửi hoài mà ông thấy phản ứng gì ông chặn đường lại cái ông nói này sa môn cù đàm ông có điếc không Phật mới trả lời ta không có điếc Này sa môn Cù Đàm từ sáng giờ ông có nghe ta chửi ông không? Ta có nghe Tại sao ông không phản ứng gì cả? Đức Phật mỉm cười và ông toàn nói Này bà La Môn Giả như hôm nay nhà ông mời khách đến Có tiệc mời khách đến Mà ông đem lễ phẩm ra ông tặng cho khách Khách không nhận thì lễ phẩm đó ông làm gì? Ông bà La Môn nói tặng quà cho họ không nhận ta lấy về đức phật mới trả lời rằng cũng vậy từ sáng giờ ông tặng cho ta cái gì ta không nhận đâu ông lấy về đi nhẹ nhàng ghê chưa quý vị tại vì mình có thọ cho nên mình mới có khổ mình có chấp mình mới có khổ mình tranh đua hơn thua cho nên mình phiền não khổ đau hoài buông xuống hết mọi vọng chấp hơn thua tranh đua được mất đó quý vị mới có được một đời sống bình an giải thoát quý vị ơi mà để cho quý Phật tử có thể buông bỏ được sự tranh đua hơn thua thì quý vị phải ý thức đời người ngắn ngủi vô thường cái thân mạng này không có bền chắc không có dài lâu trăm năm trong cõi người ta giật mình ngó lại như là chim bao ngậm ngùi kẻ trước người sau tấm thân quyển giả có nào bền lâu hôm nay ta giác ngộ hồi đầu nhất tâm niệm phật để bắt cầu về quê đâu có ai ở hoài ở mãi đâu tranh đua hơn thua được lợi ích gì đây quý vị chỉ cần quý vị buông xả hết mọi vọng chấp phân biệt chỉ cần quý vị hạ thấp mình xuống buông bỏ cái chấp ta chấp tôi tức là không còn chấp ngã nữa thì quý vị nhẹ nhàng lắm nhẹ nhàng dù cho cuộc sống này mọi sự việc có được có mất có thành công có thất bại có bị những lời thị phi chỉ trích chê bai của thiên hạ cũng không sao hết tại vì sao chúng ta đâu có thấy cái nào là cái ta đâu cái thân này không phải ta mà đó là sự dai mượn của các duyên thì cái gì là ta vậy quý vị sở dĩ chúng ta hân thua tranh đua được mất phiền não khổ đau là do gì sự chấp ngã mà ra đó bây giờ quý vị quán thấy sự vô thường vô ngã thì quý vị không có hơn thua tranh đua để làm gì có đúng vậy không ngoài cái việc cái tranh giành danh và lợi làm cho con người đau khổ còn có tranh hơn tranh thua tranh được tranh mất nữa quý vị ơi thí dụ ai mà được đó nha thì người này đắc ý lắm và cảm thấy như thế nào tự hào rồi cái ngã mạng cống cao tưởng rằng trên đời này không ai bằng tôi hết nhưng mà ta quên một điều núi này cao còn có núi khác cao hơn mình giỏi còn có người giỏi hơn mình có cái ông bà la môn này nè ông đến ông gặp đức phật cái ông nói bạch đức thế tôn sao con sống một đời sống bất an phiền não không có một giây một phút nào mà cảm thấy an lạc hết không có niềm vui đức phật hỏi tại sao vậy ông có biết nguyên nhân nào mà khiến cho ông sống bất an đau khổ như vậy hay không ông bà la môn này ông nói là bởi vì ông tức tức là sao ông có trình độ văn hóa nè có học thức nè có học vị nè lại giỏi vắng lại siêng năng vậy mà tại sao ông làm chỉ đủ ăn ba bữa trong ngày không như ra đồng xu còn cái ông hàng xóm đó cái ông này ông ngu dốt không có học thức mà cũng không giỏi giang bằng ông ta tại sao ông này ông lại làm giàu cho nên ông tức ông nói ông tức cái chỗ đó mà ông sống bất an cái đức phật mới trả lời này bà la môn bởi vì ông để cho năm loại thuốc độc nó hại chết ông rồi ông bà la môn này ngạc nhiên nói tôi đâu có rớ tới thuốc độc đâu mà nói là tôi để thuốc độc hại tôi đức phật mới trả lời ông để cho năm loại thuốc độc hại ông đó là gì loại thuốc độc thứ nhất đó là cái lòng tham lam không biết đủ ngày ông ba bữa ăn tại sao ông không nghĩ rằng có nhiều người cơm không có đủ ăn ba bữa mà nhà không có ở áo không có để mặc còn mình có nhà ở nè có cơm ăn có áo mặc mà mình còn tham cầu không biết đủ ông để cho cái lòng tham lam nó hại chết ông đó lòng tham nó làm cho mình không bao giờ thỏa mãn với những gì mình đang có trong hiện tại cho nên ông nói ông tức hoài tại sao mà ông không dư còn cái ông kia ngu dốt hơn ông mà lại dư giả giàu và ông nghèo rồi Đức Phật nói ông để cho cái loại thuốc độc thứ hai hại chết ông đó là cái tâm tật đố ông nói rằng ông thấy cái ông hàng xóm giàu hơn ông cái ông tức ông để cho cái tâm tật đố đó nó hại chết ông rồi thì tại sao ông thấy người ta thành tựu thành công thành đạt ông không hoan hỷ vui mừng vui mừng trong sự thành công thành tựu thành đạt tùy hỷ đối với người ta thì ông vui người ta có người ta vui ông vui theo với sự thành tựu của người ta ông cũng có niềm vui mà tại sao ông đố kỵ chi cho ông phiền não vậy thấy người ta cất nhà lầu cái bên đây ông tức thấy người ta có xe cái ông tức cho nên ông sống bất an đau khổ là ông để cho loại thuốc độc thứ hai đó là cái tâm đố kỵ nó hại chết rồi đó loại thuốc độc thứ ba đó là cái gì tính cao ngạo ông ngã mạng cống cao ông nói là ông tài năng giỏi vắn học vị cao hơn cái ông đó cái tính cao ngạo nó hại chết ông ông chẳng là gì cả vì ông giỏi có người giỏi hơn ông tài có người tài năng hơn và so với mọi người mình chỉ là thứ rơm rác mà thôi mình chỉ là hạt bụi mà thôi đừng để cái tính cao ngạo nó hại chết mình ông để cho loại thuốc độc thứ tư nó hại chết ông đó là cái đầu ngu si ông nói cái ông hàng xóm của ông đó là dốt nát không biết chữ mà tại sao lại giàu hơn ông vậy là ông ngu si ông không có biết nguyên nhân làm giàu là cái gì bộ ông tưởng là dốt không làm giàu được sao dốt vẫn có thể làm giàu mà nguyên nhân để đưa đến cái phước báo giàu sang không phải là do có văn hóa hay không có văn hóa có học thức hay không có học thức mà đó là do phước báo biết bố thí cúng dường sẽ có được phước báo giàu sang vậy mà ông ngu si ông không hiểu rõ điều này cái ông nói ông kia không có học thức dốt nát mà tại sao giàu hơn ông trong khi ông có học thức mà ông không được như vậy ông để cho cái đầu ngu si nó hại chết ông rồi rồi ông lại để cho cái gì cái ý hẹp hòi đó nó hại chết ông tại sao ông không mở rộng cõi lòng ra thấy cái sự thành tựu của người ta xem như thành tựu của mình thấy cái nỗi khổ của chúng sanh ta xem như nỗi khổ của chính mình để mở rộng cái tâm quảng đại ra để mà ban vui cứu khổ giúp ích cho đời đi ông để cho cái tâm hẹp hòi đó nó làm cho ông hại chết phiền não khổ đau khi nào ông loại trừ được năm loại thuốc độc này thì ông mới có được một đời sống hạnh phúc an vui như vậy thì quý Phật tử ơi Một cái bài học vô cùng giá trị Từ nơi câu chuyện của ông Bà La Môn đó Đức Phật đã dạy Cho ông ta cũng như dạy cho tất cả chúng sinh Loại bỏ năm loại thuốc độc Lòng tham lam Tâm đố kỵ Tính ngã mạn Đầu ngu si Và ý hẹp hòi Nó là năm loại thuốc độc nha quý vị có những lúc cái tâm của chúng ta hẹp hòi do cái lòng của chúng ta quá tham lam cho nên mới tranh mới giành còn nếu mà chúng ta thấu rõ được sự đời rồi không tranh giành để làm gì và luôn bằng lòng biết đủ với những gì mình đang có trong hiện tại nhìn lên mình không bằng ai nhìn xuống không ai bằng mình đó quý vị và nếu chúng ta nhìn thấy rõ rằng đời người ngắn ngủi vô thường sống ngày nay biết ngày mai biết ngày nay không có bảo đảm được ngày mai mình còn hay không như con nói hôm nay chung mặt ngồi đây tu tập chẳng biết ngày mai vắng mặt người nào đó quý vị nói như vậy cái quý phật tử nói thôi đừng trụ ẻo nữa bà ơi mới gặp lần đầu tiên đừng trụ ẻo nha không phải cái đó là sự thật đó nhưng mà quý vị hiểu như vậy là vẫn còn xa hiểu gần hơn chút nữa đi quý vị đêm nay giày dép bỏ nơi đất chẳng biết sáng ngày có xỏ vô hay không tối đêm nay chúng ta bỏ đôi giày đôi dép cởi cái vớ ra để leo lên giường nằm ngủ chưa chắc gì ngày mai chúng ta có cơ hội bước xuống giường mang đôi dép lặng nói vậy cũng còn xa đó quý vị mà quý vị phải hiểu rằng hơi thở này đây ra khỏi miệng biết còn trở lại hoặc đi luôn một hơi thở ra khó mong được hít vào sống ngày nay khó bảo đảm được ngày mai cho nên mong sao toàn thể quý phật tử đừng tranh đua hơn thua được mất để làm chi mà hãy buông xả muôn duyên nhất tâm niệm phật tu tạo công đức phước lành lấy đó làm hành trang tư lương cho mình trên một chuyến đi về đi quý vị bây giờ con nói nè quý phật tử muốn đi du lịch Tây Ninh với Đà Lạt chơi còn 3 ngày nữa là quý vị đi bây giờ quý vị phải chuẩn bị kỹ rồi đó ha phải có cái gì quần áo nè vật dụng cá nhân để mình mang theo nè tiền lương thực nữa thức ăn nữa quý vị mình ăn chay mà đi đến đâu mình cũng phải có thực phẩm thức ăn và tiền bạc rồi vật dụng quần áo quý vị phải chuẩn bị cho cuộc hành trình của mình nội mà đi tây ninh đi đà lạt chơi có mấy ngày thôi cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc du lịch hành trình đó thì huống chi quý vị muốn về tây phương muốn về cực lạc chứ không phải tây ninh đà lạt thì quý vị cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng nhiều hơn nữa quý vị mà mấy mươi năm ở giữa cuộc đời này chúng ta cứ mãi được mất hơn thua tranh danh đoạt lợi nhắm mắt xuôi tay rồi chôn xuống mộ mạnh ai nấy nhúng nấy đạp sang cho mấy cũng rã rời hễ xác quý cho bao cũng biến đất ngày mai sướng cho bao cũng lao khổ cả đêm ngày vui cho lắm cũng dường như sương tuyết danh cao trỗi dù oanh oanh liệt liệt như tần thủy hoàng như trụ kiệt còn chi sở bá vương và tào tháo có ra gì vô thường đến cũng phải co đầu rút cổ mạnh như quân bá hàng tính mưu tột độ hỏi ngày nay các ông ấy còn chăng giàu như thạch sùng như vương khải mấy ai bằng tử thần đến há đem cơm tiền ra thế mạng vậy mà chúng ta không hiểu rõ điều đó cứ thu vét tìm đủ mọi phương cách để chiếm hữu chiếm đoạt chiếm dụng tài sản của người thu vét đem về phần mình rồi cái tranh giành quý vị tìm đủ mọi cách để tranh giành để đoạt lấy cho bằng được nhưng mà có được gì đâu nắm ở trong tay đi thử quý vị giơ tay nắm thử một làn hương nắm thử một làn sương một làn khói buông ra có được gì đâu thì cuộc đời này chẳng khác nào như là sương khói vậy đó nếu mà quý vị chưa giác ngộ được điều này thì con xin trích dẫn đầu tiên lời Phật dạy trong kinh Kim Cang Bát Nhã kể đến bài tỉnh thế ca của hòa thượng Chí Công đời vua Luân Võ Đế nếu chúng ta nghe xong rồi thì suy gẫm lại giác ngộ liền trước tiên đó là lời phật dạy trong kinh kim cang bát nhã như sau nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh như lộ diệt như điện ưng tác như thị quán con xin tạm dịch rằng tất cả các pháp hữu vi như đang ngon giấc mộng đông thì như trò huyễn hóa không bền chặt như bọt tan mau mất cấp kỳ như bóng bên hềm qua lại mất như sương trên cỏ nắng còn chi như luồng điện chấp không tồn tại quán sát như vậy mới thật tri chúng ta quan sát tất cả các pháp hữu vi có hình tướng chúng ta có thể thấy có thể đụng chạm sờ mó hàng ngày gọi là các pháp hữu vi nhưng nó chẳng khác nào như là mộng chim bao vậy đó bừng có mắt dậy vẫn thấy mình tay không mà quý vị ơi những gì trong chim bao chúng ta thấy danh cao vọng cả người hầu kẻ hạ rồi lên xe xuống ngựa nhưng mà bừng tỉnh dậy thì vẫn thấy mình tay không mở con mắt ra thử coi danh lợi phù hư giả ảo cái thân này còn không thật thì có cái gì là thật đâu quý vị nó chẳng khác nào như là những trò quyển hóa của các nhà ảo thuật họ biến hiện ra vậy thôi không có thật nó chẳng khác nào như là bọt nước đầu gờn nó chẳng khác nào như là xương trên đầu cành hoa kẻ lá nó chẳng khác nào như là lằn điện chất đâu có tồn tại lâu dài đâu mạng sống của con người cũng vậy mà tất cả các pháp hữu vi đều như thế cả đều nằm trong dòng sinh diệt vô thường rồi nếu mà chưa tỉnh nữa thôi bây giờ đọc cái bài ca tỉnh thế của hòa thượng chí công để góp phần vào cho quý vị có một cái sự suy gẫm mà tỉnh giác sự đời nha bài này hòa thượng chí công đời vua lương võ đế ngài viết ngài bảo rằng chạy nam đến bắc khắp tây đông thấy rõ cuộc đời vốn thật không trời cũng không đất cũng không đời người mang mát ở trong vòng Mặt trời cũng không, mặt trăng cũng không Đông lìa tay lặng có chi công Nhà cũng không, ruộng cũng không Thay đổi biết bao chủ nhân ông Vợ cũng không, con cũng không Suối vàng trên lộ gặp ai không Tiền cũng không, bạc cũng không Chết rồi nhắm mắt hai tay không Trong kinh Phật dạy không là sắc bác Nhã tâm kinh nói sắc tức không sáng ở chỗ này chiều chỗ khác đời người ví thể kiếp con ông trăm hoa hút nhụy về làm mật rốt cuộc thân tàn một kiếp không thôi đâu quý vị suy gẫm lại nha chạy nam đến bắc khắp tây đông dù quý vị có chạy khắp mọi phương trời nào đông tây nam bắc âu á úc ở đâu đi nữa thì thấy rõ cuộc đời vốn thật không có đúng vậy không quý vị tại sao không ngài mới phân tích ra nè trời cũng không đất cũng không vũ trụ vạn hữu trời đất bao la cũng nằm trong vòng thành trụ hoại không sinh trụ dị diệt mà thôi quý vị đời người mang mát ở trong vòng sinh lão bệnh tử đó có ai sống hoài sống mãi đâu thấy đó rồi lại mất đó mặt trời cũng không mặt trăng cũng không đông lìa tay lặng có chi công chúng ta mới vừa sáng bình minh trở dậy rồi cái chút xíu nữa thôi không bao lâu đâu thì đến chiều tối rồi mà cứ ngày qua ngày mỗi cái mọc lặn của mặt trời mỗi cái vận hành của vũ trụ nó đều liên quan đến sự hiện thành và tiêu tán của kiếp người mà mạng sống của con người chỉ là màn sương và buổi sớm ban mai chỉ là một làn hơi ngắn ngủi thôi quý vị rồi ngài mới bảo rằng nhà cũng không ruộng cũng không thay đổi biết bao chủ nhân ông mình nói nhà của tôi ruộng của tôi đất của tôi không dám của tôi đâu nếu của tôi tôi phải giữ hoài còn cái này nó thay tên đổi chủ còn sống không giữ được bán cho người này đổi tên người kia thay tên đổi chủ không biết bao nhiêu lần nó đâu phải là của mình đâu rồi vợ cũng không, con cũng không Suối vàng trên lộ gặp ai không Còn sống đây thì vợ vợ chồng chồng Nhắm mắt xuôi tay rồi đường ai nấy đi Mỗi người theo nghiệp mà ra đi quý vị ơi Không có gặp nhau đâu Con xin thưa đời này có duyên gặp nhau Chứ chắc gì đời sau còn đủ duyên gặp lại nhau mà muốn gặp lại nhau thôi trùng phùng nhau ở cảnh giới an lành tây phương cực lạc khuyến khích người thân của mình phát bồ đề tâm niệm phật cầu vãng sanh về đó gặp lại nhau sống lâu kiếp kiếp đời đời không già không chết không dời đi đâu còn ở trong cõi ta bà này xin thưa quý vị còn sống nè mà con nói thiệt có khi kẻ kẻ âu người á kẻ bắc người nam kẻ đông người tây cái cảnh mà chia lìa đối với người yêu thương của mình đó có khi con nó đi làm ăn phương xa cha mẹ ở nhà ngày đêm trong đợi chiều tựa cửa mẹ thường hay ngóng xót buồn thương một bóng hình ai tỉ tê dế khóc thăng dài năm canh thao thức trong hoài tin con khổ lắm quý vị về tây phương an lành hạnh phúc muốn gặp nhau gặp đó tốt hơn còn ở cõi đời này quẩn quanh ở trong dòng sinh diệt đổi thai đau khổ mong sao quý phật tử hãy giác ngộ được điều đó rồi quý phật tử xét lại coi tiền cũng không bạc cũng không chết rồi nhắm mắt hai tay không có mang được gì không quý vị có mang được không quý ông ơi mình dúng là thân phận trần văn trụi nha quý ông cứ mỗi ngày cứ nói tôi là trần văn trụi trần văn trụi trụi chính là tôi tức là trần trụi đi đến đây không mang một vật gì đến nhắm mắt xuôi tay cũng trần trụi ra đi của trần ta trả lại cho trần hết ô hô tâm thốn thiên băng dụng nhất đáng vô thường vạn sự hư hang ôi ba tấc đất bùi vô thường thoạt đến ngậm ngùi ra đi nghìn muôn sự nghiệp xá chi cũng đành buông bỏ mang đi được nào có mang được cái gì đâu quý vị thân còn sống một đời khó giữ những bệnh đau nặng dữ tơi bời đến khi hơi thở tắt rồi mộ phần có khó thể giữ thời trăm năm hân này lúc còn sống thì khó thể sống an ổn an lành bởi vì nơi đây là hang ổ chứa nhóm của các bệnh tật tai nạn nặng dữ đó rồi khi mà chết rồi thì mộ phần khó có thể giữ được một trăm năm cho nên không có cái gì bền chắc đâu quý vị quý vị hiểu được cái điều đó rồi nhắm mắt xuôi tay bỏ lại hết tiền muôn bạc bể cũng bỏ lại không mang được cái gì đâu thân bằng quyến thuộc cũng chia ly à không ai đi chung với mình một đường mong sao quý phật tử buông bỏ cái tâm tranh đua hơn thua giành nhược danh lợi tình tiền buông xuống đi nhất tâm niệm phật để có hành trang tây quy đó quý vị trong lời khai thị của Ấn Quang Đại Sư Tổ thứ 13 của tịnh Độ Tông Ngài có câu nói như sau Nhật mộ đồ viễn Nhật mộ đồ viễn có nghĩa là gì? Trời đã về chiều mà đường hãy còn xa Mỗi một ngày qua thì ta già đi trong từng giờ, từng phút, từng giây Và thời gian âm thầm lặng lẽ trôi qua đã phủ lên đầu bao lớp tro bạc Và nhất là nhìn lại nơi đạo tràng nào cũng vậy phần đông là cái tuổi xế chiều thôi à quý vị cái tuổi này gọi là cái tuổi xế chiều rồi mà trời đã về chiều đường hãy còn xa con đường của quý vị chọn quý vị đang đi đang thực hiện cái cuộc hành trình để trở về quê hương giác ngộ để trở về tây phương cực lạc đường hãy còn xa mặt trời đã về chiều rồi nếu quý vị còn dông rủi còn xem qua ngắm cảnh còn ham vui tóc chỗ này tóc chỗ nọ mà còn cái nữa là được mất hơn thua tối ngày cứ tranh cãi lấy cái việc được mất hơn thua cho là trọng yếu mà quên mất sinh tử sự đại vô thường tấn tóc đó quý vị sinh tử mới là việc lớn cơn vô thường mau chóng tất cả mọi sự bậc hiện tượng trên thế gian đều vô thường giả quyển cho nên chúng ta buông hết cái tâm hơn vua tranh đua đó xem nó nhẹ mà buông được cái đó quý vị mới sống an lành còn chấp cái đó khổ lắm có hai bà phật tử đi chùa chung với nhau mà cũng hơn thua tranh đua mà gây ra cái thảm cảnh gì nào quý vị nhà của bà a nuôi gà nhà của bà b hay bị đám gà của bà a qua phá rẫy cho nên bà b mới nói bà nghe bà nuôi bà chăn nuôi bà cũng phải biết giữ gìn để cho gà bà qua ruộng rẫy nhà người ta nó phá bữa nào tôi đập nó chết à bà b nói vậy cái bà a nói bà bà ngon bà giỏi bà đập bà cứ đập nó đi chứ làm sao tôi giữ được cái chân của nó nó đi làm sao tôi giữ được cái bữa đó bà a sáng thả gà cho nó đi kiếm ăn nó qua ra đám rẫy nhà bà b nó bới nó xới ở bên đó nó phá bà b giận quá lấy nguyên chiếc dép phan pha làm sao bầy gà nó chạy được chỉ có một con gà con nó chạy nó chạy mà nó chạy không kịp cho nên trúng chiếc dép mạnh quá vậy đập đập chết chết xong rồi cái bà B đem con gà hãy qua sân nhà của bà A là báo cho biết tôi nói rồi bà thả gà mà bà không biết giữ bà nuôi gà bà không biết giữ bà thả cho nó qua phá giường nhà tôi tôi đập nó chết đó cho nên hãy cái xác của con gà con qua bên kia bà A bà vừa nhìn thấy xong cái bà vô bà viết một cái tờ giấy bà để một hàng chữ để cúng dỗ ông nội mày đi cái bà gói cái con gà bà thấy lại ở bên kia thấy thấy qua nhà của bà b bà b mới vừa thấy con gà qua bây giờ sau sắc con gà mà kèm thêm tờ giấy mở tờ giấy ra đọc một hàng chữ để cúng dỗ ông nội mày đi nổi điên lên rồi cái bà b đứng bên đây chửi bà a cũng đâu vừa chửi lại hơn thua tranh đua bằng binh khí miệng lưỡi chửi qua chửi lại muốn hơn không à mà rốt cuộc rồi hai bà tạo nghiệp mà hai bà là bạn thân với nhau từ nhỏ tới lớn đó nha cũng vì cớ sự đó hơn thua tranh đua lời qua tiếng lại xong rồi chửi chưa vừa nữa nha tại vì bà kia nói hơn mình mà mình tức quá mình nói không lại bà bà giữ hơn mình cho nên đợi cho con của hai bà này về hai bà đều nói lại cái sự việc xảy ra như vậy rồi cái con của bà b đi đi đẩy về tay còn cầm cái phát cỏ đó cái bứng đứng ở trước cửa nhà của bà an hỏi gì chứ thằng nào con nào nói để cúng dỗ nội mày đi ngon ra đây cái con trai của bà a cũng đâu có vừa mày anh hùng tao cũng là dũng sĩ à võ tướng à tao đâu có thua mày cho nên mới chạy ra nói tao nói đó mày làm gì tao sẵn cái phát trên tay con bà b làm cái bập rớt cái đầu xuống quý vị có đáng không có đáng không chỉ là một bầy gà thôi mà đưa đến cái sự tranh chấp và đưa đến cái cảnh con của bà B chết con bà A ngồi tù nhưng mà xin thưa quý vị con của bà B chết rồi có hết không chết trong sự oán hận ấy không có chấm dứt đâu quý vị rồi con của bà A ngồi tù giả sử như lãnh một bản án tù chung thân hay là tử hình đi nữa thì người con của bà A có chết ở trong ngục khóc thì cái bản án đó theo thế gian xếp lại thấy không quý vị tại vì theo luật pháp thế gian người chết rồi cái người này tù chung thân hoặc là tử hình chết bản án nó xếp lại nhưng chiếu theo quy luật nhân quả thiện ác thì có chấm dứt chưa quý vị chưa chắc chắn cái quán kết này nó còn siết chặt kết nối để quan oan tương báo gặp nhau trả thù báo oán không kết thúc được quan gia trái chủ này đâu cho nên con mong sao tất cả quý Phật tử hiểu được đạo lý Quán thấy sự vô thường, vô ngã trên cái thân này Đừng có chấp vào đó Hơn thua tranh đua buông xuống hết đi quý vị Để nhẹ nhàng tu dưỡng đạo đức, niệm Phật Tạo những công đức phước lành để Ngài nhắm mắt xuôi tay Chúng ta vui vẻ nói với mọi người rằng tôi vĩnh biệt luân hồi tôi đi đây được không quý vị và mình sống làm sao á để ngày mà mình mở mắt chào đời thì mình cất lên tiếng khóc đầu tiên mà mọi người chung quanh của mình là vui cười vì mừng đứa bé ra đời còn mình là người khóc nha mà mình sống như thế nào để khi kết thúc một mạng sống này tức là kết thúc cuộc đời này quý vị phải là người cười còn cái kẻ ở lại phải là người rơi lệ khóc tiếc thương quý vị muốn được như vậy muốn sống mãi ở giữa cuộc đời này dù thân mạng của chúng ta có trả về cho các bụi nhưng mà quý vị vẫn sống mãi trong lòng người sống mãi ở giữa thế gian thì quý vị phải sống một đời sống đạo đức gương mẫu sống một đời sống lấy cái tiêu chuẩn đạo đức mà đức phật chỉ dạy đó là quý vị ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày thì dù chúng ta có chết đi rồi không còn ở trên thế gian này nữa nhưng tấm gương đạo đức của quý vị vẫn sống mãi sống hoài trên thế gian nhà dẫu trăm gian ngủ cũng chỉ có một giường thôi của tiền cất chứa dẫu đầy rương một cơn gió ác vô thường đến thần thức ra về trong vấn vương dù ta quen biết đầy thiên hạ mấy kẻ quan hoài thắp nén hương của tiền vật chất đành bỏ ráo mình lẻ loi đi nghiệp dẫn đường đó quý vị hãy sống một đời sống đạo đức ban tặng hạnh phúc niềm vui đến với tha nhân bằng cách xả thí cho đi đi quý vị của tiền vốn chẳng bền lâu phát tâm xả thí để bắt cầu về quê dù cho quý vị còn sống hay là mất đi rồi nhưng với một đời sống đạo đức tình người lan tỏa như vậy sống ở đâu cũng đem lại hạnh phúc cho tha nhân dù chúng ta không còn nữa vẫn để lại một cái tiếng thơm cho cuộc đời này để lại một cái tấm gương sáng cho hậu thế noi theo đây chính là một thứ tài sản vô cùng quý báu mà quý vị để lại cho con cháu của mình học tập theo gương đạo đức của mình để sống tốt đời đẹp đạo kiến tạo niềm an vui hạnh phúc giữa đời thường và tạo công đức phước lành đó để ngài nhắm mắt xuôi tay ra đi thì chúng ta có được cái hành trang tư lương có được tiền công đức có được tiền phước đức để mua vé về tây phương cực lạc sống cảnh an lành cuối cùng con xin cung kính cúi đầu hướng về chư tôn thiền đức nơi tình thất phước ân bày tỏ lòng tri ân sâu xa và kính nguyện hồng ân tâm bảo hằng gia hộ cho quý ngài pháp thể khinh an pháp lạc vô biên hóa duyên vô ngại để lèo lái con thuyền chánh pháp đưa chúng sinh đến bờ giải thoát an vui thân kính gửi lời chúc lành đến với toàn thể quý phật tử kính chúc quý vị giác ngộ đời người ngắn ngủi sao cứ tranh giành buông bỏ hết mọi đua tranh nhất tâm niệm phật để vãng sanh về tây phương cực lạc còn đời sống hiện tại nhờ cái sự tu dưỡng đạo đức của quý vị và sự giác ngộ qua vô thường vô ngã của các pháp hữu vi sẽ giúp cho quý vị thực tập cái hạnh buông xả đời sống hiện tại an vui hạnh phúc và thành tâm kính chúc đạo tràng luôn nghiêm túc kiểm thúc thân tâm tự viện tòng lâm trang hòa ánh đạo chư tăng ni truyền giáo hàng phật tử vân hành tất cả chúng sanh đồng hành Phật đạo A Di Đà Phật